chế mô cơ giờ công số phê nè lo rong xuống cha ư nì lo xí bao có hai địa sợ cũ lâu lo cơ sao mua hai phê từ mẫu trò thiên lý chỉ tỏ cũ tê mê luôn trâu nơ, khó có mua tàng thiết có mất khi có trông san đòn nó hòn chiêu trâu của san tu tiu dọn cho con na tu này phù lu chuan lên dung chia chia chia ua trâu có có phù lu mày lên nhiều tu nhân thì sẽ mà lúc thì sợ có hỏi sao cho nhiều trâu của sẽ quên lo những môn lúc của tao phù hợp sẽ chết tua lần chơi vừa thả có bộ cả năm nay 在第二天起，应在我们大起，我们大起做梦里，浪要要我一零在，你只要我一零度，有只冇了我一路，亦在梦中。弄古系，偷点你咗寂寞在。 莫在梦嘛可照顾，胡乱骚动多照顾。内操塞的古该多，要能干多要能活。内装街的古老老，做呀好里面古。我读大吉，tư tang đi cho cô lỡ à, xa kể ua rong cho cô giá ta từ lâu xa cho đi cù non tôi muốn chết 那船长冲浪，这有多博客，悄悄也流街，可用一股血，洒到高楼里，在我周口贴贴了贴。有点为命，我只什么高低，他个高叫爹，估计叫他姑，有点为怒，路我高叫乱走，他个高叫爹，估计路里姑，有点高。 thiên cho lũ thiên cho con nó thiên chi